Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu video này sau phần intro. Ok, đầu tiên nhất thì bạn sẽ tiến hành à, đăng nhập vào tài khoản iChat của bạn ha. Thì bạn nào chưa biết cách đăng nhập ấy, mình cũng sẽ để đường link hai video hướng dẫn cách đăng nhập trên điện thoại cũng như trên máy tính ở dưới phần mô tả nội dung của video này. Thì đây chính là giao diện trang chủ của iChat. Thì bước theo bạn sẽ bấm vào mục à, chiến dịch cho mình ha. Sau đó bạn chọn là chiến dịch đang chạy này Ok thì hiện tại mình đang chạy à, chiến dịch này Thì bây giờ mình sẽ tắt đi nha Mình nhấn chọn vào nó này Thì sẽ hiện lên tất cả những chiến dịch đang có ở trên Archie Thì hiện tại trên Archie đang có 701 chiến dịch nha và ở trong video này mình sẽ chia sẻ cho bạn này, những thuật ngữ như thế này này là loại này, loại CPL này, rồi loại CPS này. Đó, rồi à, những loại như là loại CPR này. Cũng như là rất nhiều các loại khác nữa nha. Thì à, những loại đó ở đâu ạ? Các bạn quan sát góc trái này. Ở đây chúng ta có thể lọc chiến dịch theo loại ở đây sẽ có rất nhiều loại này như ờ, CPA này rồi ờ, CPL CPS CPI rồi DAC vân vân vậy ờ, CPA là gì ạ Ok đầu tiên thì chúng ta sẽ bấm vào những chiến dịch thuộc loại CPA nha thì chia sẻ CPA là viết tắt của Cost Per Action có nghĩa là hoa hồng sẽ được tính dựa trên hành vi hoặc hành động cụ thể của người dùng khách hàng những hành động đó có thể là mua hàng này tận dụng đăng ký dịch vụ hoặc điền thông tin vân vân nha mô hình này thì thường sẽ rất chung chung cũng như là CPA ấy, sẽ bao gồm cả CPI này, rồi uh, à, CPS này, cũng như là CPL này, rồi uh, à, CPQL hay là CPO. CPO thì chính là DAC rồi nhá. Ok thì bạn có thể quan sát này, ở đây thì là tất cả những chiến dịch là loại CPA. Đấy, như chiến dịch uh, Lazada Seller này, hay là chiến dịch cài đặt app pin 2 trên Android, rồi cài đặt ứng dụng uh, B trên Android này, hay là cả chiến dịch uh, giới thiệu publisher vào iTrade cũng như là chiến dịch uh, cài đặt app uh, Ifina này trên cả Android cũng như là iOS rồi à, chiến dịch à, giới thiệu publisher chạy mới của ok và rất nhiều các chiến dịch khác nữa bạn có thể nhấn vào mục à, xem thêm này ok tin hay mã giới thiệu này thì đó là thuật ngữ đầu tiên CPA tiếp theo thuật ngữ thứ hai sẽ là CPL này thì uh, à, CPL viết tắt của Corporate à, chúng ta sẽ nhận được hoa hồng khi khách hàng hoàn thành form đăng ký cũng như là để lại thông tin nha và CPL này thì thường gặp ở trong những chiến dịch uh, tài chính cho vay các bạn có thể quan sát thấy này à, chiến dịch đầu tiên là Dr. Đồng cũng là một chiến dịch à, thuộc dịch vụ tài chính cho vay nha đây Financial Service này tên là dịch vụ tài chính này và hồng của chiến dịch này lên tới 125.000 luôn đó ok rồi cả On Credit này hay là Senbo này Zep này ở đây thì có cả chiến dịch à, cài đặt app mà Dr. Đồng nha ok thì đó là thuật ngữ thứ hai CPL tiếp theo thuật ngữ thứ ba là CPS này thì uh, à, CPS là viết tắt của Copper Sale Chính này nhận hoa hồng là khi đơn hàng được ghi nhận từ nhà cung cấp cũng như là khi khách hàng thanh toán hoặc sử dụng dịch vụ nha. Và chiến dịch này thì thường gặp ở những chiến dịch à, dịch vụ tài chính cho vay cũng nhà thương mại điện tử. Đó bạn có thể quan sát thấy này. Hai chiến dịch đầu tiên là Tiki, Shopee Lazada thương mại điện tử top đầu của Việt Nam rồi thì thuộc loại chiến dịch à, CPS này. Và chia sẻ thêm cho bạn ấy là đối với những chiến dịch à, thương mại điện tử ấy thì phải là khi khách hàng nhận hàng cũng như là thanh toán thì à, PAP chúng ta ấy, mới nhận được hoa hồng nha. Và ngoài ra những chiến dịch ờ, thương mại điện tử này thì thời gian đối soát ờ, rất là lâu, thường 1 cho đến 2 tháng chúng ta mới nhận được hoa hồng. Vì bên sàn ấy họ còn phải xem khách hàng có đổi trả hàng hay không nữa nha. Rồi Senmo là dịch vụ tài chính cho vay này, cũng là Malicard này, hay là Tamo tiền ơi cũng là dịch vụ tài chính cho vay. Điện máy xanh thì cũng giống như thương mại điện tử rồi. Lazada cũng có này, Robocard thì là tài chính cho vay. On Credit thì ờ, giống như là Robocard. Đối với các chiến dịch dịch vụ tài chính cho vay thì cũng giống tương tự như những chiến dịch ờ, thương mại điện tử là khách hàng ấy phải được giải ngân thì chúng ta mới nhận được hoa hồng. Ok, rất nhiều các chiến dịch luôn. Bạn có thể nhấn mục xem thêm nha. Đó. Thì đó là thuật ngữ ờ, CPS. Tiếp theo thuật ngữ thứ tư là CPI này. Thì hiện tại trên chơi thì ờ, chưa có những chiến dịch CPI nha. Thì CPI là viết tắt của Copper e-store khi hàng tải app ấy, đăng ký sử dụng dịch vụ thì chúng ta sẽ được hoa hồng nha và thường CPI thì ờ, chúng ta sẽ bắt gặp trong những chiến dịch tài chính cho vay hiện tại trên Achay thì đang chưa có những chiến dịch CPI ờ, ha rồi kế tiếp ờ, thuật ngữ tiếp theo này là DAC thì DAC như mình chia sẻ thì cũng chính là CPO nha DAC là viết tắt của Direct to Customer còn CPO là gì ạ? CPO viết tắt của copper Order chúng ta nhận hoa hồng khi khách hàng đặt hàng thành công trên website hoặc đồng ý mua hàng qua điện thoại cho dù sau này khách hàng có đổi trả hàng hay không thì mình vẫn nhận được hoa hồng nha. Và CPO hay là DAC ấy, thì thường gặp ở các ờ, sản phẩm chức năng, sinh lý, mỹ phẩm cũng như là CPO DAC này là một chiến dịch ờ, riêng biệt của Achei hoa hồng sản phẩm thì cũng khá cao nên đây cũng là một trong những chiến dịch mà người mới bắt đầu chúng ta lên chạy ha rồi kế nữa là thuật ngữ ờ, CPQL này CPQL là viết tắt của Copper Qualified Chúng ta nhận hồng khi khách hàng chỉ cần hoàn thành form đăng ký thôi nha và cũng như là nhà cung cấp nhận được thông tin từ tệp khách hàng chất lượng có đúng những tiêu chí à, đáp ứng yêu cầu riêng tùy chiến dịch nha. Thì bạn có thể quan sát thấy này là đây à, chúng ta cũng bắt gặp trong những chiến dịch à, tài chính cho vay Financial Service này như của tin vay hay là ATM Online rồi xếp này hay là Senmo nha. Các bạn có thể bấm vào mục xem thêm này. Ok thì đó là thuật ngữ cpql Thuật ngữ tiếp theo là CPR này thì CBR ờ, là viết tắt của Copper Register nha. Chúng ta nhận hồng khi khách hàng tải app cũng như là đăng ký thành công. Và CBR thì thường gặp trong những chiến dịch ờ, tải app cũng như là đăng ký tương tự giống như chiến dịch CPL ờ, tên là Copper Lead thôi. Các bạn có thể quan sát thấy này là CBR này chúng ta bắt gặp trong những chiến dịch về di động tức là mobile app đây này, tức là tải app đấy. Và bạn có thể quan sát thấy này là đây sẽ thường là những app ngân hàng hoặc là ví điện tử nha. Đây, ở đây có ví điện tử ở VNPay này, với app cách của ngân hàng VBank này, Cô nhà app Tinex của ngân hàng MSB Rồi à, app à, VBank này App Mbank này App MSB này Đó rồi à, TV Bank này Rồi rất nhiều các app khác nữa nha Ok và thuật ngữ tiếp theo là CPC này Thì hiện tại trên chơi thì chưa có những chiến dịch thuộc loại CPC ha Vậy CPC là gì ạ? Thì CPC là viết tắt của Corporate Click Nghĩa là chúng ta nhận hoa hồng khi khách hàng người dùng họ chỉ cần ờ, click bấm chọn vào link giới thiệu của chúng ta. Và những chiến dịch CPC này thì thường sẽ có rất ít hoặc là không có nha. Ok và thuật ngữ cuối cùng là hỗn hợp này. Thì những chiến dịch ờ, hỗn hợp này chúng ta sẽ tùy vào hồ sơ của khách hàng nha. Và hỗn hợp thì bao gồm những chiến dịch ờ, thuộc loại à, CPL cũng như là CPS2. Đó các bạn có thể quan sát thấy này là đây cũng có một số chiến dịch về tài chính cho vay của Avay này, cũng như là Home Credit hay là vay tiện lợi này vay quá dễ này đó các bạn thể qua ra thấy nha Ok, ở đây thì có một câu hỏi là nếu chúng ta là người mới bắt đầu ấy thì chúng ta nên chạy những chiến dịch như thế nào ạ? Thì ở đây theo kinh nghiệm của mình ấy thì mình khuyên những bạn mới bắt đầu ấy thì bạn nên chạy những chiến dịch như là CPL nhá. Rồi uh, ờ, CPR này, cũng như là những chiến dịch uh, ờ, CPO tức là D2C nhá. Những chiến dịch này ấy, thì chúng ta nhanh được duyệt hoa hồng hơn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 Và trong những video tiếp theo ấy, mình sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta làm a chơi hiệu quả cho người mới bắt đầu nha. Cũng như là những chiến dịch à, dễ kiếm tiền cũng như là hiệu quả nhất trên a chơi Hướng dẫn cách các bạn đăng ký chiến dịch, cách tạo link cũng như là cách chạy chiến dịch. Rồi người ra chia sẻ với bạn cách chúng ta kiếm 1 triệu hoa hồng đầu tiên trên a chơi Hãy cùng đón chờ những video tiếp theo trên kênh Hoàng Xe.